Mọi người thì hôm nay à, em Phương có dịp à, ghé qua thành phố cà phê là nằm ngay tại à, làng cà phê Trung Nguyên tại trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột ha. Thì thành phố cà phê này là một dự án của tập đoàn Trung Nguyên. Đó. Đây là một trong những dự án đẳng cấp nhất tại thành phố Buôn Ma Thuột. Nằm ở trung tâm của thành phố Buôn Ma Thuột. Nằm ở mặt tiền đường Nguyễn Đình Chiểu. Đây, ở ờ, kia là bảo tàng à, thế giới cà phê ha của tập đoàn Trung Nguyên ha còn đây là nội khu bên trong của dự án này thì ở đây à, những căn nhà được xây rất là đẹp ha có kết cấu nhà phố thì à, một trệt và ba lầu hiện tại thì em đang đứng ở trên đường Tesla đó, những căn nhà ở trong này thì thiết kế theo kiểu cách là hiện đại ha và màu sơn chủ đạo là màu trắng và màu à, đen à, màu sơn trắng rồi kết hợp với à, nhôm sinh pha màu đen màu à, rất là đơn giản đó nhưng mà theo cái phong cách chủ đạo của Trung Nguyên bây giờ đó anh chị mà vào những quán cà phê của Trung Nguyên thì cũng hai màu chủ đạo là đen và trắng đây là đường nội khu ở bên trong khu đô thị ha Đường ở trong này thì nếu mà một làn thì có chiều rộng 9m ờ, về hai mỗi bên 2m. Còn còn những cái đường nội bộ thì có giải phân cách ở giữa thì còn rộng hơn nữa. Đó như đường ờ, này rất là rộng ha. Đường này là đường Arabica. Đó, Arabica là tên của một loài ờ, cà phê ha. Đó, Arabica là một trong cà phê nổi tiếng. Đây, kết cấu của những căn nhà bên trong này thì đây là đường vào này căn lối vào căn nhà này đó có một tầng hầm một trệt và hai lầu ha rất là đẹp hiện tại thì uh, thành phố cà phê đang được xây dựng ha thành phố cà phê này thì có quy mô là 45 hecta nhưng mà mật độ xây dựng chỉ 27 phần trăm đó thì bên trong uh, mật độ xây dựng rất là thấp anh chị có thể thấy đường cực kỳ rộng luôn ha đường nội khu mà cực kỳ rộng hai làn đường có giải phân cách ở giữa nữa hiện tại em đang quay là ngày 28 à, Tết ha nên là công trường à, hiện tại à, đang dừng thi công để công nhân nghỉ Tết ha thì em thấy tiến độ xây dựng cũng gần như là hoàn thiện rồi chỉ còn một số dãy nhà thì đang được xây dựng hoàn thiện cuối cùng thôi đây thì đã được xây dựng kết ờ, nóc rồi Đó. đa số thì đã hoàn thiện như này ha vị trí cực kỳ đẹp ha ngay trung tâm thành phố đi ra chỗ ngã sáu bốn ma thua thì chỉ khoảng 2 km nói chung là trong vòng bán kính 2 km thì tiếp cận được đầy đủ các tiện ích của trung tâm ờ, thành phố Buôn Ma Thuột thì ờ, đây có thể nói là khu dân cư ờ, đẳng cấp nhất tại trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột mức giá thì bây giờ từ 8 đến 20 tỷ tùy từng căn ha tùy căn nhà phố hay shop house và tùy từng vị trí nữa thì em là Phương anh chị nào mà quan tâm tới thành phố cà phê thì hãy inbox để em à, gửi thêm những cái thông tin cho anh chị tham khảo ha